Ờ, thôi thế bây giờ tao Cho nó tiết kiệm đi, à, hai thằng này newbie mà Ok ok Sao Hàng newbie á, nó dạo Ờ, thằng kia bắt được chưa? Newbie bỏ ờ, rồi thì xuống biển rồi Lần này nó bơi mẹ nhưng mà nó newbie bỏ Cho thằng này ăn tiết kẹt rồi đi cũng được Tiết kẹt đi, tiết kẹt đi Ờ, tiết kẹt đi, coi ra Tiết nha sao anh Tha báo cáo tình hình cho mọi người biết đi ờ, ở đang một đang ở một đá con cáo nha đang có chiếc hai chiếc xe cyber truck và hai chiếc xe chưa rõ màu đen và một trực thăng đây nhá nãy đang đã thấy các đối tượng nổ súng ngay khu vực của đá áp ngân hàng vô áp ngân hàng cho điện thoại á bắn luôn à ok giờ tụi nó đang tập trung ở mỏ đá con cáo nha đây kia ra kia ra lên lên lên à asu à, yêu cầu mọi người là mọi người uh, tập trung ở một chỗ rồi đi vào cùng nhau nhé ra cùng cáo bây giờ à, bây giờ bây giờ vô bây giờ mình đều có tập trung á, thì à, mày mày tắt à, tắt à, trình nữa đi Dung Đắc bây giờ mọi người cứ tập trung ngay tại cao tốc 2C đi đứng từ đó vào đi tắt tôi, cái tôi, tôi. điều hướng đi tập trung chỗ rửa xe ờ, trong hai xe được không rồi tập trung ờ... ở ờ. tập ngay chỗ rửa xe đi không mọi người tập trung ở xa ở ngoài một chút tại vì có bên đối tượng có hai chiếc xăng lực nó thấy được mọi người cứ tập trung ngoài cao tốc 2 c đi ok nghe cần 2 c luôn đúng không đúng rồi nghe cần 2 c đi thẳng đi em đồ má nghe cái người có thông tin nhiều nhất đi đừng uh, ý kiến khác tốn thời đi. gian thêm để tao đi thẳng vòng qua map luôn mày băng qua quân đội luôn uh, ờ, rồi băng quân đội đi được nó, sâu rồi. Ờ, mọi người tránh va dạ. chạm tối đa với xe xe chiếc xe ba chất như này nhá còn nếu mà nó hút mà nó kiểu là nó sẽ tông cho mọi người bị ép vào và nó đây, xuống đây. xe nó bắn nên là mọi người đi cùng nhau tối đa hết mức được, là mọi người mới bắn mới chơi lại nó nhá tao giữ xe đâu hay ờ, ngã tư đi thẳng qua hai xe luôn nhé anh <laughs> gặp bây giờ thì á, ờ, tụi nó đang tản ra nó tập trung vào hầm ờ, ở trong hầm con cáo á ok ok từ từ đợi đợi tới đang đang ở tuốt ờ, bên bên bên chín giờ để chạy qua nó hơi xa đấy tao có chạy được vòng xe đúng chứ tao không chạy ngang xe qua đúng không Ờ, nhưng mà đứng ngay- ngay xe luôn đứng ngay hai cạnh- ngay hai cạnh hai xe đó bây giờ nó cướp dân trên này nè cái thằng này à, có biết là tụi nào không kiro backcheck anh em tắt đèn xe cho nhé má cái súng giờ khó bắn quá ờ à, súng mới đổi đúng không giật đúng không ờ à, giật như sức ai sửa đâu phồ á rồi xe của DJ đang tới nha trên xe ba người cái tình huống à. à, bắt đầu như thế này là mọi người bắt đầu chi đuổi nhẹ trước cho chiếc xe xe bơi trước để dụ những chiếc kia ra rồi à, mọi người cố gắng đi cùng nhau nhé là nó sẽ tản nó đã tản ra rồi để cho nó kiểu là nó dụ mình à, đớp mình nó nó nhiều xe nó sẽ bs mình rồi nó hút mình nó bắn mình nó nên mọi người đi chung nhá ta ghẹt tối đa một đối tượng luôn Ủa, tại thế nào à. mà một thằng bị bắt là mấy thằng ờ, kia cũng chạy à ờ, còn nó bắn phong... thì mình cứ chơi thôi Chị Phong uh, xin, phép, xin phép báo cáo nhé Anh vừa đi ngang qua bãi sửa xe 4 trên 4 Thì phát hiện có một trực thăng và một chiếc xe của tình nghi là của Blue. Thì có thể là hai nhóm đang giao đấu với nhau đấy à, Bổ sung thêm tình huống là các xe đối tượng đã tản tản ra rồi Bây giờ Asu đang lóc một đối tượng là sẽ Nó luôn á, nó luôn á, nó luôn á Má sợ lắm, Chưa rõ là trên xe có bao nhiêu người nha Mọi người cứ uh, nếu đó mà luôn rồi, đó luôn rồi. mọi người tập trung đầy đủ rồi thì báo asu nhé bắt đầu tình huống là mình không thì đấy tránh va, va chạm hết mức với lại sao trước luôn để vâng, dụ những thằng kia nhá, bây giờ như thế này nhá là trước đó nó đã nổ súng chưa rồi nổ rồi đã nổ súng rồi đúng không cùng nhau block thằng xe ba chất lại xuống xe giết nó luôn kia là xe bùng giảm được tối thiểu thằng nào thì ấy thằng đó nói chung là bọn nó đã dùng xe dùng súng tấn công người dân chết rồi thì mình hết hà đó mình mình xuống xe có khi nào nó nó ngoài ngoài nó ập vô ấy cứ xuống xe bắn giết được bao nhiêu thằng hay bấy nhiêu trước được chưa cà lê trước chờ. bọn nó ập bọn nó ập tới mình khi đó tùy cơ biến leo lên xe giữ khoảng cách bắn ờ à, mục tiêu là anh em ngồi cùng hàng ghế thì anh em hay cùng bên anh em bắn cho nên nhưng vâng, mà anh Hiram nói chung là những người mà những người mà lái xe ngồi yên đi còn những người mà ngồi kế bên thì xuống xe bắn để có gì leo lên xe thằng kia còn chạy kịp <coughs> tay người leo lên xe nó thụ động lắm nên mọi người à, để cho người ngồi xe bắn bây giờ điểm danh đi à, tất cả mọi người tới chưa có xe nào đang tới không ok đủ rồi đó tốt bên này đủ rồi nó chừng bị bắn nè người dân mà nó con à, nó con ảo có cướp trên mày đá nè lát ngồi bên này đi chúng lát ngồi bên bên hướng tao chúng lát có gì bắn rồi đun đi luôn báo cáo là báo cáo là chiếc xe à, Cybertruck màu trắng nó đang ở chỗ mỏ đá 198 nha anh thì đang ngồi sau lưng em anh thì đang rồi lóc một đứa thôi lóc một đứa thôi anh em ơi lóc ai đấy cho tụi nào đây chiếc uh, Cybertruck màu trắng đang ở mỏ đá bon kia đây mọi người lên mọi người dân dân đang nguy hiểm lắm rồi rồi được chưa bắt đầu đi dẫn ra được chưa vô đi vô đi nó đang đi lẹ của mình đó thôi Bỏ đá nào bỏ đá nào một trên tám nó đang di chuyển về tám là cái bỏ đá ngay ngay ngã ba ngay ngã tư á đúng không rồi một trên tám là ngay đầu sân bay á rồi rồi cầm súng lên trước cầm ờ, súng lên trước nha ở vô cắt đèn đi à mọi người hú còi luôn hú còi luôn đó là lực mình tắt đèn gì đâu Tam Anh Hà con tình huống cho anh em nhá. Rồi ok, để tôi để lại Nó đang di chuyển về từ bỏ đá một trên tám đang di chuyển di chuyển về chỗ sáu ờ, cái cột ờ, phát thanh á đang chuyển vào ờ, đường 68B nha đang đi về đường 68B đi về chỗ tím xe đi thẳng luôn đi thẳng về phía trước luôn nghi vấn quờ với bà lốt nha nghi vấn nghi vấn là nó sẽ đổ xuống sau bà lốt còn ngược lại còn ngược lại đây em nó đang chỗ sửa xe 394 rồi nè à, à bà lốt có cái có cái có cái ấy ngay đây nè tụi bà lút có cái à, cái cái cái chỗ nó ngay đây nè mình vòng đằng sau nha đừng có lên trước chiếc xe bà trước đang đảo ở à, hq bà lút nè thôi hq bà lút là từ ca tốc đó đặng chạy chạy lên thẳng đây chạy đi thẳng chạy thẳng đây chạy 68b luôn gọi mới gọi nhưng mà không không cái hút cái hút của nó ngay đó tao đang vòng đằng sau đó mà tìm góc bắn không nhưng mà bên dạ. dưới không có ai hết mình chạy theo chứ mình chạy theo chứ rồi nó đâu nó đâu nó đâu nó đâu nó đang chế chế bác sĩ kìa từ từ được quay chị có xe bác sĩ này một cái nạ đây một nạ hết kìa mọi người bắn đi bắn đi bắn đây bắn đây bắn đây đuổi theo đuổi theo tại sao những người lợn lái xe lại xuống xe rồi những người lái xe không xuống những người lái xe không xuống mọi người nãy không nghe à bị thụ động là kìa nó xuống kìa quất nó đây quất nó cái này quay đầu lại nó quay lại chỗ em nó quay lại chỗ vừa nãy đấy rồi thằng lấy xe bay cái gì rồi cái lái xe này cái lái xe này rồi không một thằng rớt rồi rồi xe đi che ở lại lâu tới tao bỏ luôn đối ờ, tượng nghe là đối tượng đang ở cao tốc 68 đâm thẳng ra cao tốc 2B đấy đang uh, quốc lộ 68B đâm thẳng qua quốc lộ 2 nó đang chạy vào chỗ tim nó nó đang chạy về hướng uh, xa, uh, triệu sa mạc nha anh em có chiếc xe bay máy bay sk nè chiếc màu đen hai mọi người thấy chiếc xe màu đen không thấy tắt đèn tắt đèn trước ông mẹ mày luôn làm mọi cách chặn nó lại luôn làm mọi cách chặn nó lại nhớ thắt dây toàn vào hạ hạ xuống xả xuống đọc dí tại chiếc thằng nó bằng rất lâu ờ. anh em ơi quay lại đi quay lại đi quay lại đi trực thăng xuống đó kìa có trực thăng trên quay lại đây anh em ơi hỗ trợ nè hỗ trợ mỏ đá sân bay này hỗ trợ bắn kìa bắn kìa bắn kìa ờ, xuống rồi xuống xe chạy đi Izo ơi đối tượng CR nhá xuống xuống về Samana xuống về Samana chỉ thằng em đi xuống anh em xuống anh em xuống anh em giữ khoảng cách bắn nhá từ từ Địt mẹ bọn này Mày còn sao đứng trước mặt tao hoài vậy? thì mẹ nó chơi xe, nó sẽ chơi xe gì cả? Chạy chạy chạy mấy cô leo lên leo lên. Cong lên công lên công lên công lên công lên cong lên. Michael non quá công lên công lên anh em cùng nhau công lên cùng nhau công lên công bằng xe công bằng xe anh em công bằng xe công bằng xe công bằng xe quanh đâu quanh đâu quanh đâu lên lên lên lên lên đi ra lên tuấn michael anh em cô lên lên lên công lên công cùng lên công cùng nhau lên công cùng nhau lên chơi bộ đá ôi nó xe đợi nó đợi đi đâu đi đâu nó chạy kìa nó chạy kìa nó chạy kìa chơi màu đá chơi màu đá Ê, xin lỗi, tôi là bắn me rồi, bắn me, dục nhắm, dục rồi nhá Bắn, cứ bắn đi, cứ bắn đi, xong rồi dục, xong rồi dục Lùa lại giùm lát, lùa lại giùm lát, con chiếm vô bao Kìa, kìa, kìa, bên phải mà Lùi, lùi, lùi, lùi, lùi, lùi, lùi, lùi, lùi xe, lùi về xe, lùi về xe, lùi về xe, lên xe công lên xe công Mọi người lên xe công mọi người lên xe công mọi người, không, không xuống, không xuống, không xuống, lên xe cong Dạ, cứ lấy gì thì đâu nhỉ Anh Nam, Nam lên, Nam Có lệnh, có lệnh, lên dưới bàn dưới bàn dưới bàn dưới bàn dưới bàn dưới bàn dưới bàn sau lưng sau lưng sau lưng kìa kìa hàng hàng hàng xe bọc thép kìa xe bọc thép kìa đây đâu má chiếc xe phía sau mà đá phía sau mà đá mày này xe rờ quá phía sau mà đá còn nha xuống xuống xuống rồi đành xuống rồi đành trên xe em xe bao chức một màu đen bốn người rồi nhá lấy xe công lấy xe công lên xe lên xe lên xe lên xe lên xe đi mọi người lên xe anh điếu à, à, à. rồi anh điếu rồi anh điếu rồi điếu rồi điếu rồi em em rớt giữa anh cắt tí giữa anh cách chiếc coi chừng nó bọc nhé coi chừng nó bọc nhé nó kia rồi mọi người lùi lại lên xe đi mọi người đằng sau có đằng sau có anh em ơi đằng sau có cô vợ cô vợ thôi nó ngồi trong xe nó bắn vô xe nó không được anh em à xe bắt bọc thép mà chơi xe lỗi định con mẹ nó chơi xe lỗi nó chơi xe lỗi nó chơi xe lỗi ơi thằng nào nó xe dừng xe cho em xe đi trước làm sao rồi ở anh anh em sau lưng anh em kìa Lương Nam kìa, Lương à, Nam kìa. À? Kìa xe bật hết công lên công ơi. Kìa ta lên, kìa ta lên, kìa Nam chứ mặt đông lắm, chứ mặt đông lắm anh Nam. Anh thấy, đây anh đây, anh đang lùi, đang lùi. Lên lên chạy đi anh, chạy đi. Tao bọc qua tao, tao bọc qua sau. Ôi chiếc xe bật này của nào đây? Của nó đó, của nó đó. công lên đi, công đi, không cho nó rớt, công lên. Công xe, công xe, công bằng xe anh em, công bằng xe anh em. Anh em đợi nhau, đợi nhau công chiếc u sơ kia dừng lại coi như chết. Nó tám thằng đó dạ. để tôi lên cho tôi lên nhé cho tôi lên nhé lên xe đi lên, lên, xe, đi, mày lên xe đi mày lên xe đi mày lên xe đi để tao tao sắp đạn rồi, tao sắp đạn rồi đi đây. Ờ, tao hết đạn luôn rồi, tao hết đạn luôn rồi đó. Tao hết đạn luôn rồi đó. À, súng hết đạn quá anh em lùi đi, nếu mà hết đạn hết thì Rồi rồi, rồi tao tao dùng đá lùi nha, tao hết đạn rồi, vỏ đạn súng lục rồi, tao lùi đây, tao lùi tao đây, tao lùi. À, báo cáo là đối tượng clear hết rồi đó, chỉ có hai xe xua chứ còn sống rồi, còn lại đi hết rồi đó. Bây giờ mấy thằng chạy bộ clear hết rồi, chỉ có nó trên xe nó chạy hết rồi, bây giờ đi về. Thì thì mấy thằng kia. Kệ con mẹ nó, chết rồi kệ ừ. mẹ nó. Quét ron, quét ron, quét ron. Ê, mình tập trung lại đi, có bác sĩ nữa mình cứu từng người rồi mình xử ờ, lý. Tập trung lại không bây giờ bây giờ cứu là nó lại nó bắn đấy nó nó bác sĩ bác sĩ bác sĩ cứu cứu cứu cứu này cứu này bác sĩ hết lại rồi những không đối tượng xung quanh đã nằm hết rồi nha chỉ có chiếc xe của trước là còn ờ, hai người hai chiếc xe của trước đậu ở ngoài mỏ đá thôi nha còn lại là clear hết rồi giết mấy bài của đối tượng rồi chết ron chết ron chết đạn chưa được phép lụm đạn chưa chết rồi đi chết rồi rồi lụm đạn chết ron rồi lụm đạn năm ơi được phép lụm đạn cho năm ơi ê con xe màu đen quay lại con xe màu đen quay lại nè có có có có có xe màu đen anh em ạ xe màu đen để đi đây quay quay lại kênh là sau đi đây nói bác sĩ vô cứu sĩ quan chứ tôi, có tôi, hai tôi sĩ quan đang ấy. cục bên này từ từ từ mình đủ mình đi xe mình đang cản cho mấy thằng này nó không tông đồng đội mình ok ok rồi mấy xe rồi kiện được không ta ờ mấy này được kiện được nó lấy xe nó lấy xe lỗi nó bỏ chơi bỏ đây bỏ đây bỏ đây đừng đừng đừng đuổi đừng đuổi đừng đuổi cho cố gắng đuổi theo nó đừng cố gắng đuổi theo nó tập trung đi tập trung đi tập trung bắt thằng này bây giờ tao qua tao đụng đạn của nó tao bắn tiếp ê chị, chị lấy lấy lại súng của trịnh phong được không ở đâu ở đâu ở đâu sĩ quan anh em ơi nghe nè anh em ơi được phép lùm đạn kìa nó ngoài nó kìa nó quay lại kìa nó quay lại kìa được làm đạn không? Đạn không? Bỏ rồi đạn không? Từ từ đừng đừng lớp đạn của nó, đừng lướt đạn của nó. Ơi. Mẹ nó chơi lấy lấy súng lại đi đây, lấy súng lại đây, lấy súng lại đây, gần hết giờ. Lấy súng kia lấy súng kia lấy súng kia Rồi lấy lấy lại súng của Trịnh Phong rồi. Có được làm đạn không vậy? Có được làm đạn không vậy? Nó nó ao combat mà, nó cố tình ao combat mà. Rồi làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi nó cố tình. Gạch mi, gạch mi nó cố tình ao combat mà nghe nè nghe nè nó cố tình ao combat được nó cố tình ao combat ok lụm luôn lụm luôn lụm hết lụm hết đây nè nhiều đây đây lắm đây nhiều lắm mẹ đang phơ nó ao combat thì chết mẹ nó rồi dùng lát rồi dùng lát đừng đừng có xuống xe để mà tao chạy tới chỗ nào rồi lụm đừng đừng có đụng có xuống xe chạy qua cứu ok ok để, để tao bắn chết ờ, rồi một cái thằng đó nè kệ nó kệ nó cũng có thằng quy rồi đây đây đây đâu đây nó đây đây biết phải mày con mày mày ồ rồi còn gì tao đi ra đi ra có súng đây có súng đây có súng Bé xế rồi, bé xế rồi. Ê mấy mấy thằng mà nằm mình có được uh, còng tay nó không? Bé xế, bé xế, bé xế, bé xế, bé xế, bé xế, bé Cứu vậy rồi mới còng anh. Có, thằng nào đang chạy một kia vậy? Đây đây đây, đi thẳng ờ, ai đang chạy quanh mỏ đá đi đi thẳng đi là thấy xác một thằng ấy. Quét ron, quét ron, quét ron, quét ron tiếp. Nó Tất cả đối tượng nó dừng lại phía sau nhà, phía xa rồi mọi người. Ê bọn cần cần bọn nó tập trung ờ, bọn nó quay ra công tiếp nhá. Địt mẹ chơi quyết chơi ao combat nè mình lượm đầu ai, thôi. Ai ai lượm được đạn thì thì cho vài viên đạn cái lượm đạn cho vài viên đạn cái Mày đang đâu mày? Mày đang đâu mày đang đâu? Mình đánh nào mình đánh nào. Đối tượng sang bên trước một đối tượng đã nằm, một đối tượng bỏ chạy. Ok ok, tụi nó tới mà sát nó đi dây, đừng rơi mà sát nó. Anh tay anh tay đây nè, đây nè, đưa tao mấy viên đi, trăm viên cũng được. Tao dùng lấy luôn, tao dùng lấy luôn. sống lại đi dây ơi. Đây đây đây đây đây đây. Thôi nói ít thôi. Có trăm rưỡi viên à, đưa năm chục được không vậy? Được, được, được, được, được, được, Đi đây tao đưa nhầm xuống cho nè, mày rồi, mày, mày đưa lại cho chiếc Nghe nè. Rồi, rồi, rồi, Alo, alo, cho một chiếc xe tới ngay vị trí của mỏ đá ngay cái icon luôn. Bắt tội phạm về này. Đưa đưa lại xuống cho chị. Bên này nữa nào bác. Rồi, rồi, đưa rồi, đưa rồi, đưa rồi. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Đây nữa nào bác sĩ. Bác sĩ ơi. Có đơn mặt sáp nhỉ? Đi đây cho mẹ đi đây cho mẹ đây. Ai không nhau. Ok, ok. Đây, đây. Bác sĩ à bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ khóa à, cái đồ Samatha bạn lấy xe à, một chiếc xe khác qua nữa nha Samatha xe bên đây nè Nam đứng ờ, chỗ bạn mà anh cần nè ủa ok ok bạn bạn đứng cái canh nha tôi ờ, tôi lấy xe cái rồi, anh... rồi à hỏi là bây giờ hết tình huống đúng rồi cố cố đi cố đi cố đi mình được phép kit rồi giáp cái thứ lại không trang bị lại đâu không không không không không không đi về đồ bát thì mình lụm đầu thôi nó ao combat thì mình lụm đầu thôi xe xe bên này coi thằng nào không rồi mọi người canh nhé cho bác sĩ cứu từng người từng người rồi mọi người cộng lại nhé. Qua lại chiếc xe đó tịch thu luôn, qua lại chiếc xe tịch thu luôn, qua lại chiếc xe coi có kiểu đồ được cướp không mấy con mấy con đi qua đây phụ ừ. guitar bên đây không biết con người Kiểu này nhìn phong, kiểu này nhìn phong, tôi cô vào cho Đây, tôi, tôi cô về Đâu guitar Cho, cho mươi viên đạn Anh em vào đòn nhá Không, tao còn ờ, có 5, tao còn có 50 viên à Bác sĩ, bác sĩ cứ làm việc đi thì có đạn Nó đi ờ, làm việc xong. Hết luôn rồi, hết luôn rồi rồi, nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè, nghe nè, nghe nè. Còn đối tượng nào ở đây không hay là quit game hết rồi? Quit game. Uh, một là chết hết, còn hai là quit game rồi rồi bắt được một nghe nè đã bắt được một đối tượng rồi được chưa anh em rồi. Dạ. lên xe cùng nhau đưa đối tượng đó về tù đưa đi tù luôn cùng nhau nhé máy cầu máy cầu áp giảng này lên máy cầu cùng Thế anh chú ý cửa cửa ờ. tù bọn nó công vào được cáo hiện tại là sau khi kiểm soát ờ, cái ờ, lục soát cái cốp chiếc xe bên trúc thì phát hiện một khẩu AK 47 đã tịch thu nhé rồi ok ok coi thông tin của chủ phương tiện luôn rồi đi cùng nhau về nhé em ờ, lượm được một cây lấy thông tin tiền, 90 viên, à, 90 à, phần trăm nhá không sao cứ lượm về hết đi lát nộp lại cho anh hết anh nộp vô tổ chức <coughs> rồi á kita lấy mấy bài bay lên phía trên ờ, tổ chức với lại góp ý ờ, xe nó chống đạn anh mình bắn không có tài xế nó không có được kéo được à đi, không có được xe nó xe... bắn là xe không có được xe nó máu mà chống đạn nó cũng chặt cái xe thầm lồn vậy bắn phải bắn hơn trăm viên hôm trước hidan bảo thế không nãy tôi bắn 170 viên không hư xe luôn mà mình chắc nó hai xe bọc thép luôn rồi đó bị thì hồi nãy có hồi nãy có ai bên mình chết không không anh ơi ờ, không ờ, có có chị có có chị không hả nhưng mà nãy có nhưng mà được cứu có một người chết tôi không, lệnh, tôi lệnh được một khẩu ờ, m bốn. em rồi ờ, em bị nè em chết nè với lại Michael chết với lại anh không chết ba người anh em đưa em đưa em đưa chết nhưng mà được cứu với lại chết là à. có nhặt súng chưa ừ. có ai nhặt súng vừa rồi rồi chưa? có này có này rồi bây giờ sao bây giờ về nhà tù đúng không? Cùng nhau về nhà tù đi, vào hết trong tù luôn Máy bay uh, báo cáo là chưa thấy đến tới một hạng mục Nè máy bay nghe nè, máy bay bay trên đầu nhà tù Trời Nhá, thả một người thả một người lên trên nóc nhà tù để quét đồ liên tục máy bay liên tục bay trên đầu nhà tù nhé hai bay một mặt sao anh hai ra cổng uh, bãi đậu xe nhà tù của tôi cái sao anh hai bạn bay máy bay đúng không không không à, máy cửa à, bóng rồi ta Ờ, đường dây, đi dây ơi, Đợi, ờ, bị rách game mới chờ tí nhá Lấy vô đây, dùng lấy xuống xe vô đi Từ từ từ, mày, mày từ từ, mày bạn nát game hả mày cậu Ừ, game lỗi thì chứ Tao bảo mày từ từ, cái địt Kêu xuống rồi, xuống Vô leo đi, đi, tao đi cô vào vòng vòng bên ngoài cho Không, cô vào vòng vòng, đứng cùng nhau mày, đi mấy Mày đi vào trong đây đi, mày nghe đón, nè. đón chỉnh